đời thường á người đời chúng ta thiếu cái tâm từ bi bác ái nếu chúng ta biết hiểu về cái pháp bố thí rồi pháp bố thí để cho sự an vui đến người khác trong đó đức phật dạy rằng số tiền trong cái số tiền chúng ta có ngày hôm nay quý vị là mười năm cái bông mười năm cái bông này á, cũng dường để xây dựng để ngôi tam bảo số tiền này á, người là tứ nhật dụng chay và bát bên là ba xì na xì na kia liên là kia xì chậm một là y phục người đời chúng ta cần y phục nhà sư cũng cần y phục người đời gọi là quần áo nhà sư gọi là y phục cái tiền này nó lẽ ra là mua y phục quần áo để mặc chúng ta bố thí y phục hay là cho quần áo lấy người khác đem lại sự an vui là cho sắc đẹp là y phục vì vì cuộc sống này á cái y phục này á che nắng nắng chúng ta che nắng được mũi nắng rít che cái thân kính cái thân này được chia ấm lạnh cho cái thân này chúng ta cho sự an vui đến người khác để cho yên phục có một số chúng ta có bệnh có áo có chải có vật dụng chúng ta cho đến người khác để gieo cái thiện cảm trong cuộc sống hai là cơm nước người đời chúng ta thiếu cơm nước sanh ra nó nằm trong 12 cái khổ tóm lại là ba cái khổ một là đói khổ là thiếu phước sanh gặp ra không có cơm ăn không có nhà ở không có tứ dịch dụng đó là đói khổ hai là hạnh khổ sanh ra bệnh hoạn thành cái thân là cái thân này luôn luôn đau khổ trong trạng thái bệnh tập dân dân một là đói khổ hai là thành thành khổ ba là khổ khổ chúng ta có khổ rồi do tâm chúng ta sân si khổ gia đình đem đến khổ người đời đem lại nghĩa là khổ khổ nó nằm trong thiếu cái phước do thiếu thực tình ba là chỗ ở người đời cần nhà nhà chùa chỉ cần chùa cốc tỉnh thất tỉnh xá niệm phật đường là chỗ ở chỗ ở che nắng che mưa trong cuộc sống bốn là thuốc men những cái thuốc men khi chúng ta cố thí cho người khác đều là tạo công đức cho chính bản thân mình để ngăn ngừa bệnh hoạn do sự đam mê đến người khác tiền gọi là tứ mà tứ vật dụng qua? quả báo của sự đố thí do tất nhiên mà phát sanh quý vị đã kiếm tiền để xây dựng an vui hạnh phúc trong cuộc sống này rất là khó khăn trong đời sống hiện tại chúng ta kiếm được tiền nuôi gia đình chồng nuôi vợ vợ nuôi chồng rồi tích lũy một số tiền đem đi bố thí làm việc từ thiện trên thế gian hay quý vị là phước các bữa nay xây dựng cái con để tạo công đức trong việc tiếp tục chùa trong đó có trách nhiệm tăng xá không gian chùa để tạo công đức lúc mà chúng ta tạo ngày hôm nay là số tiền chúng ta có đem ra bố thí gọi là phước dật phước dật này á, là một tài sản tiền của sanh đạo những người giàu có do gì do tài sản kiếp trước họ đem ra bố thí họ giữ trữ một tài sản là tiền đức phật dạy rằng Ponyani Prokasvân và Thiện Tha Thông và Phạm Thị Nam Phước là nơi nương nhờ cho chúng sanh trong kiếp sau Người làm phước thiện Họ được an vui trong đời sống này Và kiếp sau của họ được bố thí là một tài sản trong kiếp sau họ được Phật hưởng Đức Phật dạy rằng tiền của trong thế gian này là tiền của chúng tiền của trong thế gian này là tiền của chung đất giường nhà cửa dân dân đều là của chung khi một người nào họ sử dụng cái nhà xây dựng một miếng đất họ ở 5 năm mười năm hai mươi năm họ cần thay đổi họ bán họ có một số người ở suốt cuộc đời nếu là phước báo trợ duyên cho người đó nhà họ giữ được đất họ vẫn giữ được dân dân tiền của họ vẫn giữ được nhưng mà khi họ còn phước tồn tại thì họ vẫn giữ được nếu họ đem đi thay đổi họ bán đất bán nhà bán xe bán cây dịch người này bán cho người kia sử dụng người kia bán cho người nọ sử dụng vậy như thế tài sản chúng mình mới thấy cái đó đặc biệt tài sản này người nào có phúc nhiều họ hưởng được lâu người nào có phúc kinh đã được được lửa đời người người nào không có phước họ sử dụng một thời gian họ sẽ bán mất người tham xả người này chỉ qua người kia người kia đưa cho người đó sử dụng như vậy tiền của thế gian này là tiền của chúng người nào có phước nhiều họ hưởng được lâu người nào có phước ít họ hưởng được ít người nào không có phước họ không có quyền được hưởng chúng ta thấy như thế hiểu như thế và biết như thế đời sống chúng ta sống đó, do gì con thân con tâm biết vui biết buồn biết khổ biết mất biết ngọt do gì do tâm chúng ta nó vậy biết như thế nhưng mà chúng ta quá xuyên thiết rằng cuộc sống đã chứng minh chúng ta thấy rõ thấy rõ cái xanh thấy rõ cái việc ta biết chúng ta còn nhẹ nửa đời người tóc chúng ta bạc răng hạt thì tạo mẩy lưng còn da dân đó là sự già tìm đến cái thân của chúng ta mà sự già tìm đến có cái thân chúng ta chúng ta biết như thế rồi chúng ta tìm con đường để giải thoát chân lý của sự giải thoát cao dồi thân tâm cho được trong sạch lương nhờ ba bốn mắt bốn mắt phật bốn mắt pháp bốn mắt tăng bố thí trì giới thì địa đạo công ơn đức trong đời sống hiện tại này phước đức tạo an vui trong ít hiện này hôm nay là ngày cuối cùng ngày mai là ngày cầu siêu đế phật hữu ân trong đó có cha mẹ hữu quyền thân tổ nội ngoại hai bên chúng ta tưởng niệm bất thị tác ý trong sạch để hạ cái pháp thiên anh và bảo ân người bắt lời rồi họ nương nhờ chúng ta chúng ta làm phước cho bờ của anh đó người nào có duyên trong đời sống này tưởng nhớ đến bậc sanh thành ví dụ đến cha đến mẹ đến bậc khổ anh, người ba đời đời có thiện duyên có con đức nếu là con chúng ta không làm chút thiện đến cha đến mẹ đến bậc khổ anh, thì đấng sanh thành đó không có thiện duyên trong cái thiện mạng và cái tái sinh chúng ta cho sự an vui cho phước báo đến người khác chúng ta chỉ là một cái điều thiện đến cho mình và cho người ta rất là khó khăn đức phật cho chúng ta chia tài sản là bốn phần để làm gì để đó là tất cả cái hiện tại và cái xa đâu có tâm thức tài sản như là bốn phần một là trả nợ cũ ai là phải trả là ai phải trả một là trả nợ cũ đức phật cho chúng ta biết ơn cha mẹ cha mẹ là tử thờ là nuôi dưỡng chúng ta là đấng sanh thật tạo sự sống hy sinh sự an vui của cha mẹ để nuôi dưỡng các con các cháu các con phải nuôi dưỡng cha mẹ hạnh tri ân và bảo ân tổng diện là bồ tát tâm là tâm bồ tát của sanh thảo rải cái tâm từ bi ái hai dây nợ mới chúng ta sanh ra con của chúng ta nuôi nó cho ăn học lớn khôn lập gia đình chúng ta đây một cái nợ mới có khi nợ này có lẽ có khi nuôi nuôi nợ số tiền số đồ thuốc men nếu con có thiếu chúng ta nuôi con chúng ta lớn con lập gia thất chúng ta trả đi con nuôi cha mẹ rất là biết bao nếu như là con có thiếu chúng ta nuôi nó mà nhỏ lớn lên nó không nuôi lại ta nó làm cho chúng ta đau khổ thì quý vị là cha quý vị là mẹ quý vị là nội quý vị là ngoại đừng trách cho số phận đừng sân si trong cuộc sống tại vì tôi nuôi con tôi lớn lên nó không nuôi tôi nó phát khổ làm nó khổ làm nó khổ sư xin nhắc lại chúng ta luôn luôn phải cái tập từ yêu ta ái đến bản thân mình đến người khác ba là đơn mà cái số tiền chúng ta có phần nào nuôi cha nuôi mẹ phần nào nuôi con phần nào nuôi mạng nuôi cái thân này một phần nữa cũng như quý vị là hôm nay là phần thứ tư là làm gì trước thiện chúng ta cố thí làm gì từ thiện trên thế gian này là làm trước thiện cho chính bản thân mình tại sao đức phật cho chúng ta chia làm bốn phần vì phần thứ nhất đó, chúng ta phải nuôi dưỡng cha mẹ phần thứ hai đó, phải nuôi con phần thứ ba là nuôi mạng phần thứ tư là làm việc phước thiện gọi là bỏ xuống hố nếu chúng ta không làm thì không có con đức nếu chúng ta không có nuôi cha mẹ chúng ta bỏ hố chứ không có lợi gì quý vị à, biết lịch sử có đức một nghìn liên thì thân có đức một nghìn liên một kiếp trước đó, cha mẹ có đức một nghìn liên đó đức từ một nghìn liên nuôi cha nuôi mẹ cha mẹ mù rất là mắt nuôi nuôi cha mẹ một thời gian dài vì cha mẹ hầu hết rồi cơm nước quần áo vật dụng nuôi cha nuôi mẹ một việc rồi cha mẹ cũng đã già rồi đức một kỳ liên á thì không có muốn cứ vợ cha mẹ một kỳ liên đó nói nói rằng thôi con ơi con cha mẹ đã tuổi già rồi đối tất cả thương con nên lập gia thất đi để cha mẹ cách đi an tâm trong cuộc sống nói lần thứ nhất là thứ gì nhiều lần đi đức một nghìn đi nghe theo cha nghe theo mẹ lấy vợ lấy vợ được một thời gian sau đó cô nàng kia chịu đựng không nổi vì cha mẹ biết một kỳ liên đó mù gặp mắt coi không thể người mù thì chỉ được những răng thôi cơm thì ăn phải hơn tránh lắm khỏi rồi cô nàng kia nản chí là cơm nước rất thêm cho nhiều làm thế này làm thế kia một thời gian trước đó tức ngục kiền liên thẳng cái pháp thế ân đã ở tôi được cha mẹ thương thẳng kính cha mẹ nhưng một thành ra sao đó Việt Nam chúng ta thường nói ngon cơm ngọt ăn ba năm mới về thăm mẹ một lần đã không biết hay là bốn năm mới về thăm cha mẹ một lần ngon cơm ngọt ăn thôi chứ rồi lúc đó thì đức phật quyền linh á thương vợ gì quá không còn thương cha mẹ nữa rồi cô nàng đó là thương nước vợ thực ô uế vệ sinh không sạch chua là tôi dơ thêm chay ô uế nhà nữa rất là dơ bẩn rồi sau cuối cùng đó là Kiền Liên nói mẹ thôi á ông phải đem cha mẹ theo đình đi giết đi đi bỏ đi nếu không á tôi không ở với ông nữa bác bộ đức bộ Kiền Liên đã làm thế Tụi con thương ngọt canh rồi tình nghĩa mà ăn nương tình nghĩa với cha mẹ Nghe theo vợ đem cha mẹ đi bỏ cuộc đi một đường xa vào những sâu núi thẳm để cha mẹ ở đó nói với cha mẹ rằng thuốc này có tính cướp bây giờ con đi vào đường trước cha mẹ đã đi rồi đi một lát sau la lên nói như thế này quý vị thôi con ơi con cứ cướp con lời rồi nó giết cha mẹ đi cha mẹ nó già sống có còn bao lâu nữa con chạy cho xa đi để cha mẹ chết thì con nghe mấy lời của cha mẹ nói như thế đức một kỳ liên đem cha mẹ nhịn mà nếu mình con là tương thức đấy đọc cha mẹ nó là có mình nhưng mà làm phải khác làm cha mẹ tôi đem cha mẹ về hết cái còn ký tư ký cuối cùng mà đức mục thì niệm được xuất gia theo phật tu tinh tấn cuối cùng các a la hán dùng thần thông với vô dù biết bất cô biết biết có mất mắt đắc đạo quả một bữa nọ đó đức một kỳ liên đó đã tu với phật rồi đã đắc đạo quả rồi chỉ gì biết sao được ước nó bao dây cái tự thất năm trăm người để để biết diện biết như thế diện dùng thần thông bay biết bắt lên đi nói trà biết ăn là thứ nhất lần thứ kỳ á đợi bao giây nữa đức một thiền liên dùng thần thông ra theo cửa là thứ ba theo ra theo ông hoa lần cuối cùng mà đức một thiền liên suy nghĩ rằng người đã theo ta vì cái trước ta làm ác với cha mẹ nếu ta không trả nghiệp thì người đòi tiếp tục theo đòi ta lại lúc đó đức một kỳ liên dùng thành thông để sát hại tại chỗ cái tâm nó bay ra khỏi nước trước nó vô động nát cái xương hết và nát cái thân động nát là thế cái gì quý vị động nát là thế nhưng mà không không quan trọng tu thân thanh được nữa dùng thành công biến hóa làm lễ phật xin đức phật nhận kinh bản và các bạn trước Phật vì những bậc A Tha đều gặp các bạn là cõi vô sanh bất diệt không còn tái sạch trong nghiệp khổ nữa chúng ta sạch trong cái ngũ quẩn có thân có tâm có một bậc nghiệp là khổ nếu chị biết bà rồi là nơi an vui bất diệt không còn tái sạch trong những luân hồi này nữa cái đạo tam giới này không còn sanh về nơi an lạc thì biết mà biết như thế rồi á trong đời sống hiện tại này quý vị còn cha còn mẹ còn bà cô anh cứ làm một điều gì tri ân nuôi dưỡng cha mẹ việt nam chúng ta mùa du lan báo hiếu là mùa tri ân báo ân người nghe quý vị từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 30 tháng tăng cũng là ngày thi lãnh đạo để tạo công đức cho người sống và tạo công đức cho người qua đời gọi là người quá trạng muốn được lợi ích chúng ta thực thi các điều lành đức phật dạy cho chúng ta biết tri ân biết báo ân hạnh phúc điều trả nợ cũ dây nợ mới nuôi mạng làm nhiều phước thiện đó là đúng chánh pháp chúng ta còn thân còn tâm còn hồn sắp từ ác lạc chúng ta cắt thân chúng ta thường xuyên làm việc phước thiện thời không chờ giờ không đợi sáng nắng chiều mưa mà từ bỏ mà từ nó thay khi đức phật còn tại thế nhận chư thiền thu giới định tuệ khi đức phật gần nhập cái bàn dạy các thầy thu tu thu quá đừng dễ vui trong cái dễ vui đó vì cái tâm chúng ta không tu không hành đúng cái chân lý của Phật cuối cùng á thật ra những người tôi biết tóm lại sự biết của chư phật tử ở Canada quan trị phật tử ta làm đây một cái nhân viên tạo công đức trong đời sống hiện tại này cái tích chỉ công đức kiếm được số tiền rất là khó khăn đây là bố thí tạo công thức cho chính bản thân mình số tiền này được bố thí được trì giới được phát thiền để tạo thiện nghiệp trong đời sống hiện tại chúng ta gom số tiền mười lăm thiên là năm mười lăm cái con mười sáu cái con mười bảy cái con là thêm ba mươi bảy triệu 37 triệu để xây dựng hết điện để xây dựng tăng xá chẳng hạn để đem sự an vui đến vô tham bảo trước khi biết lời do sự bố thí làm phước thiện ngày hôm nay xin chắp tay cầu nguyện mọi người đã bảo với đức thân sạch quý vị đã ứng dụng số tiền trên 37 triệu cúng dường nhiều tà trong đó có bánh của phật tử tên mới là ở sân đức của sư thượng long tất cả quý vị đã cúng dường phật bảo pháp bảo tam bảo cầu xin đến cha cầu xin đến mẹ cầu xin đến chồng cầu xin đến con cầu xin đến gia quý phải ở cái kiếp họ đã cái vật cái phương pháp tại tạng ngày hôm nay họ đã đức phật hướng này siêu sanh pháp độ và cầu các chúng ta ca ban công trị phật tử thì nam tích lực gần xa nhưng đến thời gian quý báo bố thí trì giữa tham thiện để tăng phước tăng thọ đời sống được an vui lâu dài do phúc báo tại tạo à, ngày hôm nay tự nhiên cho toàn thể quý vị luôn luôn hưởng phúc điều hạnh của đức phật sông lâu sắc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 một tức mà sau khi chạy chung đâu đẹp ta đây ra chỉ đốt đẹp ta nhận tình ca đẹp của đi sửa ra quân để quân con sạc bạc con sạc không phải biết rồi anh em quân là lai mô tự nhiên là tôi đốt semua tersebut sangat baik